dụng cụ để nướng bánh á, thì mình có cái khuôn nướng bánh à, bông lan ha rồi thì trước tiên á làm món bánh này á, thì mình à, chia sẻ đến cô chú á, là mình có à, trứng đường cát thì trứng á, là mình à, sẽ dùng một à, ký trứng đường cát của mình á, thì có à, một cái hai đường cát nha và vani để à, mình khử tanh thì mình dùng khoảng 3 ống rồi tiếp theo á, là mình sẽ à, đánh trứng thì đánh trứng á, thông thường á, là mình làm à, bằng trứng vịt này mình sẽ lấy lòng đỏ và lòng trắng ra hết luôn nha rồi giờ mình sẽ à, lấy trứng ra thì à, trứng của mình lấy ra là trồng đỏ và lòng trắng thì mình lấy hết luôn nha đây là trứng à, mình mới vừa lấy ra thì à, tổng à, lượng trứng của mình là 1 kg nha thì trước tiên là mình phải đánh cho tan trứng này ra nha cô chú mình đánh cho thật là tan trứng này ra trước mình dùng máy đánh để mình đánh ra nha rồi mình đánh à, nó tan trứng ra tiếp theo là mình phải à, cho đường cát vào để mình đánh cho nó dậy trắng lên nha thì à, ở đây là mình có một ký hai đường mình căng sẵn rồi nha mình cho vào trứng để mình đánh cho nó dậy lên rồi mình đánh à, cái bọc cho nó thật là dậy lên nha cô chú và tiếp theo là mình cho vani vào nha thì à, vani á, là cô chú phải cho vô có khoảng 3 à, hoặc 4 ống ha để cho nó thử đi cái mùi tanh mình cho vani vô đó bây giờ mình cho vani vô thì cô chú cho nhiêu đây có khoảng 4 ống ha thì à, cô chú cho vô khoảng 3 à, hoặc 4 ống ha để cho nó bớt tanh đi Rồi. như vậy là mình đã à, đánh xong bột trứng và tiếp theo là mình chuẩn bị 1 kg bột mì nha thì đây là bột mì đa dụng đó bột mì địa cầu nè rồi cái bột mì này á, là mình để riêng ra nha thì mình chọn bột á, là mình múc ra có khoảng 50g bột trứng nha 50g bột trứng ha và mình chọn khoảng 20g bột mì thì ở đây là cách làm nhanh nhất à, theo như mình làm đó là mình làm quen rồi thì mình sẽ áp dụng vào cách này còn nếu như mà cô chú nào mà chưa quen cô chú chọn bột một lần á thì à, mình có cái video hôm rồi đó cô chú à, à, tham khảo lại cái video đó nha mình đã à, chia sẻ đến cô chú là cách pha bột mì rồi rồi tiếp theo á, là mình sẽ à, dùng khuôn nè để mình để lên lò mình làm nóng khuôn trước nha rồi tiếp theo á, là mình à, để khuôn lên nha thì ở đây mình có cái khuôn nướng bằng than đó mình phải để cái khuôn lên cho là thật là nóng nha rồi mình à, để cái nắp trên lên đó rồi mình à, dùng cái lửa than dưới này nè cô chú mình sẽ để lên phía trên nha ở đây là mình chuẩn bị một ít than mình à, để lên phía trên rồi mình lấy cái than phía dưới này nè mình à, để lên phía trên nè đó mình phải để cho cái khuôn cho nóng cho thật đều nha và à, gió môi trường gió ở ngoài thì à, mình phải che chắn lại nha yếu lửa là cái khuôn dễ bị dính à, bánh vào trong khuôn lắm nha cô chú vì đây là cái bánh khéo mình phải làm cho nó cẩn thận một chút xíu và cho ra cái bánh nó đẹp nha rồi thì ở đây là một kg bột mì nha mình chuẩn bị trước mình không có ờ, chọn một lần nha cô chú mình chọn à, với cái cách làm nhanh nhất và mình quen đó thì à, mình để cái khuôn cho nó nóng lên rồi cho thật là nóng lên tiếp theo là mình phải cho một cái lớp dầu nha thì ở đây là mình chuẩn bị một cái lớp dầu để mình thoa vào khuôn nha đó thoa vào khuôn thoa cho đều mình nướng bánh bông lan này á nếu mà môi trường mà có gió thì mình phải che chắn gió nha nó mới à, đều bánh được còn nếu mà có gió thì à, à, cái bánh nó không đều và rất dễ dính khuôn lắm nha cô chú nó cũng rất là khó rồi tiếp theo là mình à, múc bột nha thì mình múc ra tô á, là có khoảng 50g bột trứng đó rồi mình cho vào bột á có khoảng là 20 gram bột mì đó hai hoặc à, 30 gram nha rồi mình trộn lên mình dùng muỗng á, mình trộn lên cho nó đều thôi nha mình phải đảo lên cho đều nha rồi đó bột bắt đầu là nó nó đặt lại khi mình chọn một mì vô thì nó đặt lại nè đó mình kiểm tra là mình phải bút bột mình đổ xuống nè nó vừa chảy xuống nha rồi như vậy là mình đổ bánh được rồi đó thì đây là cách chọn bột nhanh nhất mình làm á, như vậy cách này á, thì cái bánh nó sẽ không ờ, bị cứng và cái bánh mềm nó giữ nguyên cái độ mềm của bánh nha nếu mà cô chú ờ, không quen thì cô chú có thể chọn một lần thì video hôm rồi đó mình có chia sẻ đến cô chú á, là cách chọn bột ờ, bánh bông lan à, mình à, pha sẵn rồi đó thì cô chú áp dụng vào để làm được à, món bánh bông lan này ha đó mình à, đổ vô mình đổ vào khuôn thì mình đổ lưng thôi nha mình không đổ đầy khi mà mình nướng lên á thì cái bột này nè nó sẽ phì lên à, nếu mà cô chú đổ đầy quá thì nó dính trên nắp trên ha thì đây là cái cách làm mà mình thường hay làm để mình bán cho cho khách hàng đó đây là cách nướng bánh như mình nướng à, để à, mình bán cho khách hàng nè rồi sau đó là mình à, để cái nắp trên lên khi mà mình để nắp trên lên á, thì trong cái giai đoạn này là mình phải thường mình phải kiểm tra bánh nè có khoảng 2 phút là mình phải dở lên là mình coi à, nhiệt độ ở dưới là nó có đều chưa nó có vàng chưa còn nếu chưa thì mình phải lấy cái than trên bỏ vào dưới còn nếu mà yếu lửa thì mình phải thêm lửa để cho nó đồng đều ha sẽ lấy bánh ra nha cô chú đó thì à, đây là dĩ bánh đầu tiên nha mình à, lấy ra nếu như cô chú thích vàng thì cô chú nướng cái bánh cho nó vàng nha cô chú thì à, nướng bánh vàng thì nó cũng bớt tanh mùi trứng và nó thơm còn nếu mà mình nướng cho nó đẹp bắt mắt á, thì mình nướng cho nó hơi nó vàng nó vàng mà nó đừng có vàng quá thì cái bánh nó sẽ à, bắt mắt nha thì à, bánh bông lan này á, là mình nướng theo yêu cầu của khách hàng nếu mà khách hàng à, thích loại bánh vàng thì mình nướng bánh vàng để cho khách hàng sử dụng còn mình nướng còn khách hàng bán thường để cho bắt mắt á, thì mình nướng theo thường nha rồi tiếp theo là mình chọn bột để mình nướng vị thứ hai thì à, cách trong bọt này á, là trong cái trong cái tô mình đã có một cái lượng bọt sẵn rồi thì à, tiếp theo là mình cho một ít bột mì thôi đó mình à, lấy bột mình đổ xuống cho nó vừa chảy vừa xuống thôi nha đừng có đặt quá thì cách này làm á là mình đã quen rồi thì mong rằng cô chú hãy thông cảm nha nếu mà cô chú muốn biết à, Ờ, chính xác ờ, về cách pha bột bánh bông lan này thì cô chú hãy đăng ký kênh và xem lại video ờ, mình chia sẻ đến cô chú rồi đó là cách pha bột sẵn món bánh bông lan để cho cô chú tiện làm nha thì mình đổ bột vào khuôn thì giống như những cái đầu mình cho lượng bột vừa lưng đó mình cho lượng bột vừa lưng nha bánh bông lan này thì mình à, kiểm tra thường cũng vẫn được nha cô chú rồi mình lấy ra cho cô chú coi là mình mới vừa đổ vô có khoảng 2 phút đó thì à, nó chuẩn bị nó vàng đó cô chú nó ngã sang màu vàng rồi mình đợi chút xíu nữa là mình lấy ra mà cô chú chú để ý là cái ở trên đó là nếu mà vàng trước á, thì cô chú phải lấy lửa trên nha để xuống dưới còn nếu mà ở dưới mà vàng trước thì cô chú lấy lửa dưới để lên trên rất là dễ làm luôn nha đó cô chú thấy à, than ở trên mình nó thiếu lửa nè mình để than thêm để cho nó cháy lên rồi tiếp theo là mình lấy bánh ra nha còn mình làm ở đây là tôi nói làm ba ba dĩ đó ba dĩ đây đây là dĩ thứ ba mà mình lấy ra nè bánh rất là bóng luôn nè cô chú đó mình chia sẻ thiệt tình với cô chú là bánh rất là là là, là đẹp và đạt luôn thì à, hôm nay là mình nướng bánh à, để mình bán cho khách hàng thì mình quay video này là mình chia sẻ cách làm bánh chân thực nhất đến à, với cô chú là đây là một cái nghề để mình à, dễ kiếm tiền và dễ thu nhập nha mình sẽ lần lượt nướng hết số bọt này thì đây là bánh mình mới vừa nướng ra nè cô chú mình nướng cũng rất là nhiều trong lò mình thì mình mới bỏ bọt vô để mình nướng nè